Uh, xin chào các bạn, à, tôi là Hùng, giám đốc công ty cổ phần Naco Việt Nam. Hôm nay tôi có buổi được uh, Alex Thịnh uh, chia sẻ tại Camolo Thông Phong uh, về rượu vang. Uh, sau buổi học hôm nay tôi cảm thấy uh, rất là vui uh, vì tôi nhận được thêm nhiều kiến thức từ rượu vang từ các nước trên thế giới như Úc, Ý uh, hay là Pháp, Mỹ Ờ, về các kiến thức đó tôi có thể ờ, tôi ờ, đủ tự tin để tôi ra ngoài tôi có thể là à, chọn được những loại rượu phù hợp và thích hợp với tôi và ngoài ra tôi có thể chia sẻ cho những với người thân của tôi về những cái loại rượu làm sao mà là người tiêu dùng thông thái để làm sao mà chọn được những loại rượu vang à, thích nhất và yêu thích nhất so với phù hợp với cá nhân của tôi và các bạn bè của tôi thì hôm nay tôi cũng được thử thức loại 6 loại rượu à, các cấp độ khác nhau từ vang trắng, sâm panh, À, rượu vang có ga hay là các à, rượu, vang đỏ à, đến từ các vùng khác nhau đều có các vị khác nhau dùng cho các món ăn khác nhau thì hôm nay tôi cảm thấy là rất tự hào tôi được Alex Thịnh à, do Capolo đó là anh Tùng rượu uh, chia sẻ về những cái kiến thức này thì uh, thật sự là uh, tôi uống rượu vang cũng rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay tôi mới được uh, được một cái gọi là kiến thức giá trị cốt lõi của cái uh, dòng rượu vang các loại nho mà làm lên men từ rượu vang ờ, xin cảm ơn các bạn